nhưng nó tới trong có gì thôi lên chỗ từ nó xét giải tỏ này là trong trong gì thu này nó nó cố trong xét sắp lời của cố tao chạy rồi để đỡ asia cứ là anh kỹ tuổi bây giờ phong hiểu gì thu chỉ nhà toàn trong đại tao nó xin nó nó cố giải tỏ nó bắt đại này đi đại trẻ nó à, có o nó gì gì tương kỳ lại thì bỏ tua lu chiu thì tôi cho ko lấy bị đua chế thì nó tua tao ở đấy đây nà lấy thì cũng muốn tới tua tỷ rồi đấy nó cũng mùa mua này thì thì giờ đậy nó kia này chết sao này cố chào cho ít trọng không gì cho nên tụ là thân bà thia nó đã ký cho cố lúc nào cố tao đến đấy rồi đấy đến đấy thì nhiệt cho hố thế gì rồi bố Nhiệt chỉ tàu Nhiệt đi nó ui nè cho được cho này để đó là đi cũng hay là cái xe rồi để có để thất thở để nó đấy cũng hay lại thì o ống tay đấy sát tỏ ốp phát cũ nữa này lấy thì bóc cạnh bên trước lấy thì lấy ấy cái cái mà tay nó thề mà tay sao nữa tay sau ừ. cái gì mà tầm tớ rồi sẽ sập lỡ tới đậy nó không có sao nó thiệt thiện nên tàu mà nên bao cả pesa nó sao tàu nó lấy cám lấy chuyện chiếm bao bao pesa nó thứ này dùng lùa hộ thiệt ừ, tàu đây tàu nó để nó tiền lấy hay dùng mà mà sắp nhiệt dặn cá nhân pin cơ vụ ASEAN của bạn bước một đăng nhập vào tài khoản ASEAN của bạn tại google.com ASEAN và địa chỉ này ô nó nữa tàu đấy lấy xả lên má tuổi má của bạn nó cái xe của chơi một tay bớt nó là của đánh nhật nữa tay bớt là của đánh nhầm không được thể được tàu tàu nữa, chỉ mà lúc mà mà biên cho cô chụp cái này này để thật sự chơi trong cái gì thế này cô thu đồ đại nó sẽ thông dạ là trời thế à? nó để thay này lúc tỏ tỏ ý lúc lính cầu của thiệt thì bỏ xa tu của thiệt đó đối lựu kìa thiệt xa tỏ đẩy ok tua đây có đẩy ok ý diệt tua nữa thì anh phải lấy ý đẩy nó chả tới luôn đây thì xa tua chỉ số tua đẩy o thì lấy thì xe xa tua cho cú đây ừ. Ừ, thông dạng cầu đây má má tiền là thắng giận gạo kia ồ má tiền là thắng giận gạo kia này nó sẽ sập rồi giờ cái lột hẹp với nhợt má tiền rồi nó bây giờ nó cứ kẹp ấy là nhợt má tiền cho hấu máy này nèo mô tỏ google cho nè nè lơ google google google cho nó này nên cái nên mù nên chỉ họ chỉ mù nó là mù tôi này nó trôn sản nó tốt tạo thì gì mà cũng mù cho nó google nó này <coughs> nên mù cho họ luôn này nhà đó google asian luôn nó này <coughs> à được n c ừ, nó trở nên mũ tê nó hụt trở nên bỏ trở nên muốn nó hụt ở đan nhờ nữa này đan nhờ vào tài khoản của asean của bạn trợ giúp đến đây tèm hụt nó sẽ nào tao lọ nên là tròn nó mà nên một lúc sát tỉ ở ờ. ba trống sát tỉ sát gì nữa nên một cho trang quyết dành cho máy tính trang quyết cho máy tính này ok ồ ồ chỉ cái mù lô mù lô phức tạp thế này mù cho cá ờ, ở này thì nó nên một cho sao ở lâu vạch thì kẻ ngàn sát ở lọc hệ nó nên một cho sát tỏ block về kể lọc hệ sát rồi này ờ, nên một cho nên một cho đó ờ, adesian này mạ muốn chủ yếu chứ mạ ờ người ta tỏi duyệt muốn cho hú nữa ok nó chỉ lo cho hú nữa nên sai ra tới liên liên nó thanh toán của bạn hiện đang bị giữ do bạn chưa xác minh địa chỉ của mình nữa này của tao à, số tiền còn lại của tao à, có đồ nữa lấy xa tua nữa nên trẻ ít gì nó bé chuồng cái muốn nó công việc của bạn cần làm xác minh xác minh địa chỉ thanh toán của bạn là nay mùa nay bỏ luôn à xác minh nữa nó này xác minh nó trên này trồng cam hú nó xuống nó xác minh nó trên này bạn cần bạn bạn còn ba lần thử nữa lúc nào chỉ giờ bé à, chạy cho tao map binh chạy bé gửi đua đây gửi lại giả ót đẩy của cái tour đây nữa này chỉ biết tàu chỉ biết chủ nhà tôi hôn mapping của bạn nó sẽ chỉ biết chủ nhật cho xin nào nhiệt Nino, nino tao nino jepe. mặt biên chính sách địa chỉ thanh toán của bạn đó được xác minh ừ, tàu đây nó chế giờ nó chế hết chưa tàu đó cái một chỗ sọ tra quyết nó cái diệt lại cái liệu triệt tàu nữa cái vòn lại diệt lại liệu nó chè tàu này chỉ bỏ kem tới có chỉ tàu đó ok cái gì nó chỉ bỏ kem tới nữa cái gì nó chỉ tàu nữa giờ chỉ bỏ cắn tới nó chỉ giờ nên chỉ nhét dầu hôm nó chỉ cho tao liền nó đó xem mình thành công này bây giờ dầu như chỉ cho tao liền nó này trong phần gì này dùng dùng gì đi nó xí chỗ bao là xót xả thì chơi chỗ tao bao là họ là sai nữa